thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đè lui và lô khung thì ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra thì chúng ta cũng đã ăn được cái chạm 7 của chúng ta anh em nhé chạm 7 của chúng ta thì nuôi từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 ngày hôm nay thì ngày mùng 4 thì chúng ta cũng đã ăn được cái chạm 7 và cặp lô khung của chúng ta 1331 thì chúng ta cũng ăn được rồi anh em nhé đó thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta đã nuôi cái chạm 7 và ăn được cái cặp lô khung này thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé thì cái chạm 7 này của chúng ta thì cái bộ đề 12 này thì nó vẫn chưa ra anh em nào mà tiếp tục nuôi cái bộ đề này cũng được không thì chúng ta bỏ nó đi Đấy, bởi vì cái chạm 7 thì ngày hôm nay nó ra rồi thì cái bộ đề 12 thì nó vẫn ra được ở trong cái dàn 8 số anh em nhé nó đang ăn thông nên là anh em nào mà nuôi cái 8 số thì chúng ta vào nuôi không thì thôi anh em nhé ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta đây đặc biệt của chúng ta về 57 anh em nhé đó con 57 đây thì chúng ta ăn được cái chạm 7 thôi con 31 của chúng ta thì nó về ngày hôm qua cơ lô khung của chúng ta cũng về ngày đầu tiên ngày hôm nay thì nó chiến thắng được hai nháy này anh em này hai nháy 31 đó thế anh em ăn rồi thì chưa chắc là anh em ngày hôm nay chúng ta đã đánh như dù sao thì à, lô khung của chúng ta ngày đầu tiên thì nó cũng đã ra ngày hôm nay thì chúng ta may mắn là chiến thắng được cái chạm 7 này phải không ạ thì ở trên kênh của chúng ta thì hiện tại bây giờ vẫn là đang là cái đầu ba này đầu ba của chúng ta có 5 số và cái đường cầu đề chạm 8 và bộ đề 23 của chúng ta ngày sẽ là ngày mai nữa là ngày cuối anh em nhé thì anh em cũng để ý cho mình chạm 8 và bộ đề 23 này và cái đầu 3 anh em nhé đó đầu 3 của chúng ta đây thì ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì uh, chiến thắng được con đề 57 và cặp lô khung thì ở trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng chiến thắng được về phần đề bốn số anh em nhé ngày hôm nay thì uh, bắt cho anh em bộ đề của chúng ta là cái ờ, đầu 0 và đầu 5 thì trong cái dàn đề này của chúng ta thì có con 57 và dàn ít số của chúng ta bốn số thì chúng ta cũng có con 57 anh em nhé lô thì chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta vẫn gãy đó quá là tuyệt vời rồi ăn được con đề 57 trong cái dàn bốn số này phải không ạ thế anh em nào mà ăn được con đề 57 ở trên Zalo thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé quá là rực rỡ rồi dạt bốn số đó thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của chúng ta thì trong buổi uh, tối ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi chia sẻ cho em về cái đường cầu để lui thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua về phần Zalo 0566517326 thì ở trên Zalo thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với lại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 thì có mấy cái kênh nó giả đấy nó cũng giống cái kênh của mình nên là anh em để ý và tham khảo kênh nào nó hợp lý thì chúng ta vào chứ mình không chia sẻ về cái đường cầu đề ngày mình chỉ chia sẻ về cái đường cầu đề lui thôi anh em nhé ok thì em cũng để ý luôn đây cho mình về cái đường cầu đề lui của chúng ta ngày thứ tư này thứ tư ngày mùng 7 tháng 12 này ở giải 7 chúng ta kết hợp lên giải nhì đường cầu này của chúng ta có 10 số anh em nhé Đây lôi tuần thứ tư này. Chúng ta có chạm một cứng. Ghép lần lượt thì chúng ta có 131 này, 151 này, 161 này, 181 này và 191. Để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày mùng 7 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 71 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm một này thôi tiếp tục thứ ba này ngày chủ nhật này đề về 15 thì chúng ta ăn chạm một và ăn thẳng con 15 này trong cái dàn 10 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần anh em nhé thứ tư ngày 14 tháng 12 của chúng ta thì có chạm 2 này chạm 2 của chúng ta thì có 202 242 252 262 282 để chúng ta lui tuần thứ tư ngày 14 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 24 thì chúng ta ăn chạm 2 và ăn thẳng còn 24 anh em nhé ăn thẳng còn 24 tiếp tục cái đường cầu này khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 21 tháng 12 của chúng ta thì tiếp tục có cái chạm 2 này gấp lần lượt thì chúng ta có 202 22 77 232 272 và 252 ở đây thì chúng ta có con 22 này đi cặp cùng con 77 anh em nhé 10 số để chúng ta lui tuần thứ tư ngày 21 tháng 12 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai để về 27 thì chúng ta ăn chạm 2 và ăn thẳng con 27 này trong cái dàn 10 số tiếp tục khiên xong lại đợi thứ tư hợp tuần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 5 6 tuần rồi anh em có thể là à, test lại cho mình anh em nhé thì cái tuần này thứ tư ngày mùng 4 tháng 1 thì chúng ta có cái chạm một cứng này chạm một của chúng ta ghép lần lượt thì 121 này 131 11 này đi cặp cùng con 66 151 161 ở đây chúng ta có hai con 6 6 bóng 1 thì chúng ta có 11 đi cặp cùng 66 anh em nhé 10 số đây là cái đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ tư về cái đường cầu uh, nô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta ngày thứ tư này giải nhì hai con này chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có lô cung 3 ngày để chơi cho thứ năm này thứ sáu này và thứ bảy cặp 373 mình sẽ đi test cho anh em này thứ năm thứ sáu thứ bảy anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 37 này anh em nhé 37 của ngày thứ sáu này phải không ạ tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 14 tháng 12 của chúng ta thì có cặp 595 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 59 và con 95 chúng ta ăn được ba nháy anh em nhé khi ăn xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 21 tháng 12 này thì chúng ta có cặp 33 và 88 hai con này đi cặp cùng với nhau để chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được 33 và 88 thì chúng ta cũng ăn được ba nháy anh em nhé hai nháy 88 và một nháy 33 tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 28 tháng 12 của chúng ta thì có cặp 545 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 54 anh em nhé 54 54 chúng ta giải làm này tiếp tục khi ăn xong chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 4 tháng 1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 không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo không có gì là chắc chắn 100% đó thì ngày hôm nay thì mình sẽ chốt cho anh em về phần nô đề ngày của chúng ta ghim phần bình luận anh em nhé thì trên kênh kênh này của chúng ta hiện tại là có ba bốn cái kênh nó giống với kênh của mình nên là anh em đẩy giúp mình bởi vì mình không bao giờ lên nô đề ngày mình chỉ ghim phần bình luận và chia sẻ cho em về cái đường cầu lô khung và đề lui tuần thôi nên là anh em nào mà chơi và thật chơi và vào lấy số thì em cũng để ý cho mình anh em nhé đó thì mình cũng nhắc lại là cái kênh nào nó tốt thì chúng ta theo dõi không có kênh nào là chắc chắn 100% cả nên là anh em để ý cho mình anh em nhé thì một lần nữa thì mình chúc tất cả anh em ở trên kênh trên Zalo chúng ta sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé hẹn gặp anh em buổi quay số chiều mai